Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của bên cửa hàng Vuông Kiện Việt à, Ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn một mẫu ốp gọi là mẫu ốp quốc dân nhá Đến thương hiệu của X-Level dành cho các dòng iPhone 14 series, 13 series nhá Một mẫu ốp quốc dân đây mình bán rất là nhiều và được rất nhiều khách hàng đánh giá cao và quay lại rất là nhiều nhá Trên tay mình đang là một chiếc ốp X-Level dành cho chiếc điện thoại iPhone 14 Pro 14 Pro Điểm đầu tiên mình đánh giá chiếc ốp này là hoàn thiện rất là tốt các bạn nha, Hoàn thiện rất là tốt Từ bo viền camera này Bo viền máy này Cũng như là có chống sốc các bạn ạ Có chống sốc Thiết kế chống sốc trên chiếc X-Level này rất là tinh tế Tại vì sao? Tại vì những hãng khác làm chống sốc ấy Thì những cái G này nó, nó lồi ra rất là nhiều các bạn ạ Lồi rất là nhiều cảm giác cầm nắm hay cho vào túi Cho vào túi sách, túi quần hay là túi áo Khi đôi khi là bị gờ còn đối với dòng X-Level này này thiết kế vuông theo viền máy luôn rất là đẹp đó ngoài ra thì khi với ốp mới thì hãng hỗ trợ cho các bạn hai miếng dán ở phía bên ngoài này luôn phía trước và phía sau đều có miếng dán chống xước thế nên các bạn sử dụng rất là trong khi tháo ra rất là mới ngoài ra chiếc ốp này có hỗ trợ thêm cả vòng mắc xếp nhá thêm cả vòng mắc xếp hỗ trợ các bạn sử dụng sạc không dây mắc xếp cho sạc dự phòng này cho cái dòng sạc mắc xếp có dây này đó đây là một chiếc điện thoại iPhone 14 Pro các bạn nhá Đấy khi mà lắp vào thì bo sát viền máy này Rất là sát và khít luôn Viền sẽ làm được bằng à, silicon các bạn nhá Giúp mình tháo lắp rất là dễ này Kèm theo hỗ trợ các bạn có thể sử dụng cả miếng dán mà mình vẫn lắp được ốp các bạn ạ Đó G camera này cao hơn cả camera khi đã, đã dán Sản phẩm này có sẵn tại cửa hàng vua phụ kiện Việt ở ngã tư Phổ Yên các bạn quan tâm chỉ cần comment hoặc để lại số điện thoại thì bên mình sẽ hỗ trợ và tư vấn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.